và hiện tại là một số nơi như ở Đà Nẵng, Quảng Nam bây giờ sẽ tổ chức thi sau. Còn riêng những cái um, địa phương um, không cách ly cũng như là cách ly xã hội ấy, thì nó cũng sẽ được ờ, thi như ờ, trong thời gian quy định từ ngày 8, 9, mùng 10. Nhưng đây không phải là nội dung chính mà tôi đang nói. Và chúng tôi nói đến về nội dung về hướng dẫn quy chế thi tốt nghiệp 2020. Chúng ta phải nhớ rằng là kỳ thi Trung học phổ thông 2020 được quy chế thực hiện theo quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành thông tư số 15/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo để thực hiện nghiêm túc quy chế trong việc tổ chức kỳ thi thì Bộ thì cũng đã hướng dẫn Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ, Cục Nhà trường, Cục Quốc phòng gọi là Sở Giáo dục Đào tạo và một số nội dung chi tiết như thế này. Đầu tiên là chúng ta phải nhớ đến các mốc thời gian của thí sinh. Thì trong hướng dẫn uh, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 2020 của Bộ, thông tin cụ thể lịch thi và công tác kỳ thi, lịch tổ chức chính thi chính thức. Theo đó là từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 6 thì sẽ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đăng ký dự thi, đồng thời xét phiếu ừ, đại học cao đẳng đây là khoảng thời gian mà các sở giáo dục đào tạo, các đơn vị trực thuộc phân công công nhận phiếu đăng nhận dự thi và thu nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống quản lý thi của Bộ. Chậm nhất là ngày 23 tháng 7, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi. Và chậm nhất là ngày 1 tháng 8, đơn vị đăng ký sẽ phải hoàn thành giấy in và trả giấy phiếu báo dự thi cho thí sinh. Và đây là chúng ta vừa cũng đã thực hiện xong 2/3 chặng đường. Còn bây giờ đến việc là chiều ngày 8 thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế lịch thi. Và thí sinh làm bài thi chính thức trong hai ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 8. Vào lịch cụ thể như sau. Ngày mùng 8 tháng 8 buổi sáng 8 giờ họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi. 14 giờ thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi. Buổi chiều thí sinh thi môn ngữ ờ, văn là 120 phút. À buổi xin lỗi buổi sáng thi môn ngữ văn là 120 phút, buổi chiều thi môn toán là thời gian 90 phút. Đấy là chính là vào ngày 9 tháng 8 năm 2020. Ngày 10 tháng 8 chúng ta sẽ thi bài thi buổi sáng là thí sinh sẽ thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên khoa học xã hội buổi chiều là thí sinh sẽ thi môn ngoại ngữ với thời gian là 60 phút còn đối với bài thi tổ hợp tự nhiên khoa học tự nhiên khoa học xã hội ấy, khoa học tự nhiên có vật lý hóa sinh còn bài thi khoa học xã hội thì xử lý giáo dục công dân lưu ý với các bạn rằng là so với mọi năm thì chúng ta với tổ chức thì sẽ có thí sinh là chọn cả hai bài tổ hợp nhưng năm nay chúng ta sẽ chỉ chọn một trong hai bài tổ hợp này thôi và mỗi môn trong bài tổ hợp sẽ là 50 phút buổi chiều là thi môn ngoại ngữ chúng tôi đã nói rồi ngày 11 tháng 8 thì sẽ là bài thi dự phòng kết quả thi tốt nghiệp thì sẽ được ờ, hội đồng công bố vào ngày 27 tháng 8 và việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông được Sở Giáo dục Đào tạo thực hiện và chậm nhất vào ngày 30 tháng 8 Chậm nhất là đến ngày 4 tháng 9 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học thông tạm thời, học bạ và các giấy chứng nhận khác cho thí sinh. Những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày 27 từ ngày 27 tháng 8 và việc xét công nhận tốt nghiệp trung học thông sau phúc khảo sẽ chậm nhất là ngày 23 tháng 9. Công an có mặt tại vòng in sao đề thi thì quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 thì có điểm mới trong công tác in sao đề thi là công an sẽ có mặt trong vòng 1 vòng in sao đề thi những năm trước thì lực lượng này chỉ ở vòng 2 bảo vệ thì ở vòng 3 vòng bảo vệ ngoài hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 có quy định cụ thể về tổ chức in sao đề thi như thế này và theo đó khu vực in sao đề thi lại là một địa điểm an toàn kín đáo biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy định, thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi. Người không có trách nhiệm tuyệt đối không được vào khu vực này. Ở khu vực in sao đề thi thì không được phép sử dụng phương tiện liên lạc, cắt lại điện thoại trừ một điện thoại cố định có loa ngoài đặt tại vòng 2 được công an kiểm soát liên tục 24 giờ trên một ngày. Mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản hoặc ghi âm những người làm việc tại khu vực in sao đề si chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép theo đúng chức trách. Nhiệm vụ được giao thì công việc của các vòng cụ thể như sau. Ở vòng 1 thì vòng in sao thì chỉ gồm có ban in sao thì có tiếp xúc trực tiếp với đề thi và công an là khu vực khép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao cho đến khi thi xong môn cuối cùng Cửa sổ ở các phòng cũng phải đóng kín và niêm phong. Các khoảng trống thông ra bên ngoài phải bịt kín bằng vật vật liệu bền chắc. Hàng ngày sẽ có những người ở vòng 1 tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ bên ngoài chuyển qua vòng 2. Và công an sẽ là người phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trong vòng 1. Phối hợp với các thành viên ban in sao đề thi kiểm tra và niêm phong đề thi gốc và bàn giao đề thi trưởng ban in sao đề thi cử một thành viên mở sổ theo dõi và cập nhật đầy đủ các hoạt động giao tiếp với vòng 2. Ở vòng 2 thì bảo vệ bên trong chỉ có một công an và một thanh tra của Sở Giáo dục Đào tạo và một cán bộ giám sát do bộ điều động là một khu vực khép kín tiếp giáp với vòng 1 cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 và vòng 1 những người làm việc ở vòng 2 có những vụ nhận vật liệu đồ ăn, uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1. Kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra bát, đũa, đồ ăn, đồ uống. Thanh tra của sở mở sổ theo dõi và cập nhật đầy đủ các hoạt động giao tiếp giữa hai giữa vòng 2 và vòng 1, vòng 2 và vòng 3 và quá trình ờ, bàn giao để thi cho hội đồng thi để chuyển cho các điểm thi. Còn ở vòng 3 thì vòng bảo vệ bên ngoài tiếp giáp với vòng 2 gồm công an và nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ là đầu mối giao tiếp giữa vòng 2 với vòng bên ngoài đảm bảo tối thiểu với hai người thực và phải trực liên tục 24 giờ trên một ngày và đó chính là một số thông tin cung cấp cho bạn về kỳ thi này. Bây giờ chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.